Và quan sát này là đây mình đã được nhận 105.000 nha, là bao gồm 98.000 sau khi mình đăng ký tài khoản công. Cũng như là vừa nãy mình điểm danh một lần cộng thêm 7.000 nữa, nên tổng đây sẽ là 105.000 ha. Hi, xin chào bạn. Chào bạn đã quay trở lại với kênh Hóa Xe. Và mình là Hoàng Giang đến từ Hóa Xe.com. Và nếu như bạn nào lần đầu xem video trên kênh YouTube Hóa Xe, nhớ nút subscribe đăng kênh YouTube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 rồi cái đếp nữa này, thì bạn điền mã captcha phía bên phải này, như ở đây là 5743 nha. Cuối cùng các bạn nhấn vào đăng ký ngay để anh tạo tài khoản và hiện nay 98.000 hoàn toàn miễn phí 100 trăm ha. Sau khi đăng ký tài khoản thành công rồi thì bạn tiến hành đăng nhập như bình thường nha. Cái tiếp bạn nhấn vào mục tôi cho mình này, ở góc bên phải trên cùng này. Bạn quan sát này, là ở đây mình đã được nhận 105.000 nha, là bao gồm 98.000 sau khi mình đăng ký tài khoản thành công. Cũng như là vừa nãy mình điểm danh một lần cộng thêm 7.000 nữa, nên tổng ở đây sẽ là 105.000 ha. Và chỉ ở thêm là đối với app này mỗi ngày chúng ta điểm danh sẽ được cộng thêm 7.000 vào tài khoản nữa nha. Ngoài việc các bạn đăng ký tài khoản công ấy, thì bạn cũng được nhận 98.000 hoàn toàn phí kia ha. Ok thì bây giờ chúng ta sẽ thấy anh nước vào vòng trang chủ xem như ta ha. Các bạn nhấn mục trang chủ này. Đó thì ở đây sẽ có rất nhiều các mục nha, như dự án đầu tư này, rồi máy tính hay quả điểm danh cũng như là tôi muốn nạp tiền, đó vân vân và mấy bệnh nha. Thì lát nữa mình sẽ chia sẻ chi tiết từng mục cho bạn luôn ha. Ok, kéo xuống tiếp này, ở đây sẽ có video giới thiệu nha. Rồi các dự án vững chắc này, đó dự án cho người mới này đó các bạn thì quá xa thế nha rồi dự án dài hạn này ok thì đó là mục trang chủ tiếp theo chúng ta sẽ truy cập vào mục dự án đầu tư này đó thì đây sẽ có rất nhiều các dự án để chúng ta có thể đầu tư nha nào là dự án mới bắt đầu này chỉ đầu tư một lần này thì bạn quan sát này là các bạn sẽ đầu tư số tiền đây là 700.000 đồng ha và lợi nhuận mỗi ngày các bạn sẽ thu được ở đây là 21.000 này cũng như là lãi suất hàng ngày ở đây tương đương là 3% nha và thời gian đầu tư của chúng ta ở đây chỉ là một ngày thôi nha Ok kéo xuống tiếp này sẽ là dự án điện gió Kenya nha đó các bạn có thể quan sát thấy nha là số tiền các bạn đầu tư ở đây sẽ là 28 triệu luôn nha đó lợi nhuận hàng ngày sẽ là 1,31% này ok rồi vaccine Kikonken này hay mỏ đá Zambia nha đó cực kỳ nhiều các dự án các bạn ạ dự án dược phẩm sinh học này hay là Nam California dự án mỏ than này đó cực kỳ nhiều dự án luôn các bạn ạ và dự án cuối cùng là dự án trải nghiệm cho những người mới tham gia này thì đây các bạn chỉ cần đầu tư số tiền là 105.000 thôi nha và lãi suất ở đây sẽ là 3% tức là lợi nhuận hàng ngày các bạn thu được ở đây là 3.150 đồng nha và thời gian đầu tư ở đây cũng chỉ là một ngày thôi nha ok và để đầu tư thì bạn tiến hành nạp tiền nha các bạn tiến hành truy cập vào mục trang chủ cho mình này sau đó nhấn vào tôi muốn nạp tiền này thì hiện tại đối với app này chúng ta chỉ có một cách nạp tiền thôi nha là chúng ta sẽ nạp qua tài khoản ngân hàng này nạp trực tiếp qua ngân hàng đấy ok thì đây các bạn sẽ bấm chọn vào nạp từ ngân hàng này sau đó kế tiếp các bạn sẽ nhập số tiền các bạn muốn làm nha dù đây mình làm 100.000 chẳng hạn này đó rồi kế tiếp các bạn nhấn vào nạp tiền ngay này ok thì này sẽ là một giao diện nạp tiền như này đó ở đây sẽ có ngân hàng nha là ngân hàng ngoại thương đấy ngân hàng vietcombank đấy cũng như là tên chủ tài khoản này các bạn tiến hành sao chép số tài khoản này sau đó truy cập vào tài khoản ngân hàng của bạn chuyển tiền đến số tài khoản này của chủ tài khoản này nhá, đó và sau khi chuyển tiền xong rồi các bạn sẽ nhập thông tin ở đây này người chuyển khoản thì chính là họ tên chủ tài khoản của bạn đấy sau đó nội dung chuyển tiền nội dung chuyển khoản này thì khi bạn chuyển tiền các bạn chuyển khoản đấy các bạn chuyển khoản nội dung là gì thì bạn sẽ tiến hành điền nhá các bạn lên chuyển khoản nội dung với số điện thoại bạn đăng ký nhá và cùng các bạn nhấn vào nộp lên để tiến hành nạp tiền nhá thì cách nạp tiền vào app này cực kỳ đơn giản đúng chưa thì sau khi nạp tiền xong rồi các bạn sẽ tiến hành đầu tư các gói vừa nãy mình chia sẻ nhá thì đó là cách kiếm tiền chính cách kiếm tiền thứ nhất ở trên app này nhá chúng ta sẽ tiến hành mua các gói đầu tư kia đấy tiếp theo mình sẽ chia sẻ bạn cách kiếm tiền thứ hai hoàn toàn miễn phí luôn nhá.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 thì ờ, ở đây chúng ta có thể điểm danh một ngày hai ngày ba ngày bốn ngày 5 ngày rồi 6 ngày nhá rồi các bạn kéo xuống này điểm danh 5 ngày cũng như 15 ngày 25 ngày rồi 40 ngày vân vân và mây mây cũng như là cuối cùng là điểm danh 180 ngày chúng ta sẽ nhận thêm được các món quả đây ha rồi thì đó là những cách kiếm tiền ở trên app này tiếp theo mình sẽ chia sẻ review cho bạn cách để chúng ta rút tiền trên app này nha các bạn nhấn mục trung tâm thành viên này kế tiếp chọn rút tiền cho mình ha thì chỉ thêm ấy trước khi rút tiền các bạn sẽ tiến hành thêm thẻ ngân hàng và tạo mật khẩu rút tiền mật khẩu thanh toán cho mình nha các bạn nhấn vào mục cố định thẻ ngân hàng này đó sau đó chọn thêm thẻ ngân hàng nha ok thì đây các bạn sẽ nhập tên ngân hàng này sau đó nhập số tài khoản và nhấn vào gửi đi thì tiến hành thêm thẻ ngân hàng nha thì sau khi thêm thẻ ngân hàng thành công rồi cũng như là tạo mật khẩu rút tiền mật khẩu thanh toán xong rồi thì vừa nãy mình cũng đã tạo rồi nhá thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành rút tiền nha mình sẽ nhấn vào mục rút tiền này ok thì đây đầu tiên các bạn sẽ tiến hành chọn ngân hàng các bạn muốn rút về nha